thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu lô khung và đài lôi tuần thì ngày hôm qua thì ờ, chúng ta cũng đã rực rỡ rồi phải không ạ ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta về con 43 chạm 4 chạm 3 tổng 7 anh em nhé thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề cái thứ nhất là cái chạm 4 này của chúng ta thì cũng là cái ngày cuối anh em nhé thì không biết là còn anh em nào mà nuôi cái dàn 10 à, số này không bởi vì là cái chạm 4 của chúng ta thì con 41 của chúng ta thì ăn à, hai lần phải không ạ thì ngày 16 tháng 2 của chúng ta ngày hôm qua đấy thì nói về được con đề 43 này trong cái chạm 4 mà dàn 10 số này anh em nhé đó thì anh em nào mà nuôi được cái dàn 10 số này thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta và con lô khung của chúng ta anh em nhé lô khung của chúng ta là cặp 3663 thì ngày đầu tiên thì chúng ta cũng chiến thắng được con 63 này anh em nhé là con 36 này ngày hôm qua luôn thứ năm phải không ạ đó thì anh em nào mà chơi lô khung thì chúng ta cũng biết lô khung thì không phải là lúc nào chúng ta cũng rực rỡ nhưng mà cái tỷ lệ lui thì ăn lúc nào nó cũng cao anh em nhé thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì ờ, đang có cái bộ đề 12 và cái chạm 9 anh em nào mà đang lui thì chúng ta tiếp tục lui cho mình anh em nhé thì quá là tuyệt vời phải không ạ thì dù sao thì con 43 ờ, thì nó cũng đã ra và lô khung con 36 ngày đầu tiên thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình à, cũng sẽ đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung của chúng ta để ghép xiên hai anh em nhé ghép xiên hai thì một lần nữa thì cũng chúc mừng anh em ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng được về con uh, lô khung 36 và con đề 43 này anh em nhé đó quá là tuyệt vời rồi trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được uh, con đề thôi lô hôm qua chúng ta bị gãy nhưng mà đề của chúng ta thì tiếp tục ăn được trong cái dàn 12 à, số anh em nhé ngày hôm qua thì bắt cho anh em là 2882 và xiên 184 và đề của chúng ta bộ đề 34 và bộ đề 23 à, đây thì chúng ta đã ăn được con đề 43 này trong cái dàn 12 số anh em nhé đó thì anh em nào mà ăn được cái à, con đề 43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 anh em lấy ở dãy tư này chúng ta ghép xuống dãy 6 hai con này chúng ta làm lô khung ghép xiên thì chúng ta cũng lấy ở dãy 6 này cho mình ghép theo đường mũi tên này anh em nhé thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ năm này để chơi thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật cặp 828 này ghép xiên với lại 82 này 37 2837 <coughs> anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình anh em nhé thì uh, xiên 8237 và 2837 này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 thứ năm ngày 19 tháng 1 này. Thì chúng ta có cặp lô khung 858 này. Ép xiên 00 này. 85 0058 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được 8558 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé 85 của chúng ta về ở dãy tư này và con 58 của chúng ta về ở dãy 5 này thì chúng ta ăn được cả cặp này 5885 và ghép xiên thì chúng ta cũng ăn được cặp 0058 và 0085 anh em nhé tiếp tục phiên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ tư thứ năm ngày 26 tháng 1 này thì chúng ta có cặp lô khung 303 này. Ghép xiên của chúng ta là con 34 30 này. 3403 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được lô khung là con 30 anh em nhé 30 của chúng ta về giải 7 này tiếp tục ngày chủ nhật của chúng ta thì ăn được con 03 và con 34 anh em nhé 03 và 34 không 03 của chúng ta ở dãy 7 và con 34 của chúng ta về dãy nhì này. 34 của chúng ta về ba nháy cơ. dãy 5 và dãy 6 này thì chúng ta ăn được xiên ngày thứ ba anh em nhé. Đó. 34 và 03. Lô khung thì chúng ta ăn ngày thứ hai. Tiếp tục khi xong lại đợi thứ năm hàng tuần. Thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 này thì chúng ta có cặp lô khung là 747 ghép xiên với lại con 66 ghép xiên với lại 66 này 74 này 6647 để chúng ta lui từ 6 thứ 7 chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 74 74 của chúng ta về hai nháy nhầm nhé 74 ở giải 5 và 74 ở giải nhì này ghép xiên với lại 66 66 của chúng ta thì về thằng đặc biệt luôn thì chúng ta ăn được 66 và 74 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 9 tháng 2 thì chúng ta có cặp lô khung là cặp 88 đi cùng với con 33 anh em nhé ghép xiên với lại con 60 60 88 và 60 33 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con lô khung là con 88 này anh em nhé sang ngày thứ hai này ngày thứ hai thì chúng ta cũng ăn được 88 ghép xiên với lại con 60 con 60 của chúng ta tám tám ba ba cả cặp này con 60 của chúng ta 60 giải nhì anh em nhé 60 giải nhì này 33 giải 5 này và con 88 của chúng ta giải tư này nếu mà anh em đánh xiên thì chúng ta cũng ăn được cả hai cặp này đó 6088 và 6033 tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm bằng tuần nói chung là về cái phần xiên này thì cái tỷ lệ của nó thì uh, nó ra rất chi là thấp nhưng mà cái tỷ lệ của nó ăn rất chi là cao nên là anh em tham khảo và cân đối vốn làm sao cho nó hợp lý là được thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 727 anh em nhé và xiên 2 với lại con 34 3472 này và 3427 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé khung 3 ngày cho mình chơi trong chiều nay luôn anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi về ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho anh em về cái đường cầu uh, lô đề ngày thì mình cũng khoanh cho anh em thôi thì anh em cũng có thể là đi test lại cho mình anh em nhé trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có hai cái bộ đề là bộ đề 53 và bộ đề 88 anh em tham khảo cho mình bộ đề 38 và bộ đề 03 anh em nhé tí nữa là mình sẽ ghi ở phần bình luận cho anh em đó thì ờ, mình ờ, chia sẻ cái đường cầu này thôi còn đâu anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta tham khảo cho mình đường cầu đề này đang ăn rất chi là thông anh em nhé trên Zalo thì mình cũng bắt theo cái đường cầu này của chúng ta ăn hai ngày là ăn được con 58 và con 43 thì anh em nào mà chơi đề thì anh em cũng có thể là tham khảo cho mình về cái đường cầu đề ngày này anh em nhé tí mình sẽ ghi vào cái phần bình luận đó thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung 3 ngày và ghép xiên 2 anh em nhé anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% tất cả là dự đoán anh em nhé về phần xiên 2 này anh em có thể là đánh 10.000 hoặc 5.000 tùy theo cách của anh em cá nhân của mình thì uh, ra là xiên 2 thì nó là hai con thì là cái tỷ lệ của nó ăn lúc nào là cũng uh, thấp hơn là một con nên là anh em cân đối cho nó hợp lý là được anh em nhé về cái đường cầu lô khung này cá nhân của mình thì kết con 72 hơn đó nên là anh em uh,